còn được hỏi họ đây là tới của họ sẽ đặt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เออที่เขาที่เขาเขาเจอเราตั้ังแต่เออเขาเขาได้เจ้าที่ดกลางดังนะ thay có là không? Bên ừ. mặt bên lưng cũng thay được không? Nhiều người mà hao đôi ừ. này. Khó đôi nhiều. Khó xịn khó xịn đâu hay này. Đây đó là tao ăn chơi tao. Cái gì của họ tao nó họ đó. Một chục ba là cái liệu. Cái nó kịp cho thế này. Nhìn đây ra mà đi cho thay cua này nếu tụi cháu qua cái này cháu sẽ được cho cho lon này cho nó này cái tụi ta chụp luôn thôi lúc đưa cái tụi ta chụp luôn nó tụi nó nè tụi ta chụp luôn nó không ta cũng lo chơi lúc đưa ta chụp lại nó cũng đua tụi ta cái nè nãy giờ lên đâu có chúng ta đừng rau là ra rau rau nó rất bỏ lo rau ờ, qua cái tin nó cha cho nó chân để phụ nè ê mới hậu nè rồi cả sau cả phê của ba tỷ mẹ bây giờ nâng nó giờ từ lúc ba đi chơi với nhau vừa là hậu thân nhà nhà là cái thằng ăn <laughs> ô lấy cho nó mà không họ chạy lo lên gì không biết lên gì nữa chẳng không có sợ nè không có chỉ tao hỏi là hổ chủ tiêu vào tàu một chỗ tàu chỉ muốn nhau công thay liều phải không? คือก็ในจิตตั้งของมันได้เป็นจนแค่ละนักของตาเรายังไม่รอจอมใช่เราเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไทยๆนี่ chả đấy chỉ là ta đấy rồi mà theo những thằng này chẳng hạn chỉ là đấy nên là mà sư mà sót kẹo ok mỗi lòng mỗi lòng mà ví dụ đấy cho các cái này thay thay luôn đấy ok đấy gì chỉ là chỉ là đây là đây là chỉ là đúng mà ô chú trang vậy à nếu là nếu là mà ờ. Ờ. Dạ, dạ, thay kia na ờ chứ ờ cái đâu nhớ nó cũng